dân quá mừng dân đi chợ xôn xao quá cô chú ơi cái bà bán uh, cánh gà kìa chợ quốc thế đã mở cửa à, thông suốt rồi cô chú anh chị mở cửa hồi chiều qua luôn cô chú anh chị em à, tiệm vàng cũng mở cửa luôn xe thông thương vô chợ là thông thương luôn cô chú xe dừa luôn thông thương mở cửa ngang qua luôn đâu có thấy Châu Quốc Thái đang mở